thánh thơ từ thiên đình bài số ba mươi hồn người thạc chảy giáng lúc 2 giờ 18 phút ngày 15 tháng 12 năm 2021 Con ơi thượng giới là nơi điều hành mỗi cặp tầng giới, mỗi chiều không gian từ người hành tinh tới người trái đất đều phải tuân theo luật của vũ trụ luật của vũ trụ cho là huyền bí bởi người thiếu trí nên không thấy được cho nên người đời thường coi tâm linh là điều hoang tưởng mê tín dị đoan những kẻ vô tâm vô thức vô tình làm sao hiểu được tâm linh là đạo con ơi trời đất vũ trụ bao la tồn tại là từ tâm linh tâm thể của các linh hồn các chiều không gian của toàn vũ trụ không thể đếm được cho nên cuộc sống người ngoài hành tinh cũng như trái đất đều giữa linh thể trái tim linh hồn đâu có yêu thương nơi đó thịnh vượng văn minh ngập tràn giờ đây thế giới trên hành tinh này đang ở thời mạt đạo đức suy đồi cho nên hồn người như lá mùa thu theo dòng thác chảy trôi xuống địa ngục con ơi lòng người cũng đã tan chảy tuôn theo thói đời tình của con người chỉ còn sợi tóc sắp tới rồi đây văn minh nhân loại sẽ được lặp lại trên quả đất này thống thiên thống phước là việc của trời để cho con người trên khắp hành tinh trên khắp địa cầu cùng chung một nhịp của tình yêu thương đồng loại của mình nhân tính nhân tình phải được xếp lại bằng lòng bác ái tránh chấp hơn thua vĩnh viễn khép lại trong thời kỳ mới Con ơi hiện tại luồng tư tưởng mới yêu thương thiện lành mới là sức mạnh để nền văn minh từ ngoài trái đất đưa con lên tầng vượt mức thời gian luồng tư tưởng thấp gian ác gian tà sẽ bị chìm xuống vĩnh viễn diệt vong thời ta cho hay đến giờ phút này ai còn có tính đố kỵ bón chen hãy mau thay đổi tư tưởng của mình thì vẫn còn cơ cứu được chính mình mong lắm thay